cái chiến lược thứ hai cái uh, ờ, tiêu đề hấp dẫn tiêu đề hấp dẫn à, làm sao để ờ, cái tiêu đề hấp dẫn mọi người biết không cái tiêu đề nó là cái quảng cáo của cái bài viết của mình tiêu đề nó là cái quảng cáo của bài viết của mình ấy. nếu cái bài viết của mình là bài quảng cáo thì nó là quảng cáo của quảng cáo người ta có đọc hay không người ta có đọc cái đoạn bài văn hay không của mình thì nhờ vào cái tiêu đề tôi đặt vào mắt một cái tiêu đề nó ok thì người ta mới đọc tiếp còn không thì n thứ tại sao một một vài nghìn bạn người bạn người ta lại dừng lại cái bài của mình để người ta đọc thì mình uh, hãy tập trung vào cái tiêu đề cho nó ok tiêu đề chính là quảng cáo của quảng cáo tại sao rất là nhiều người gửi email cho mình mỗi ngày ông diễn giả a ông diễn giả b rồi người a người b acbc e, gì đó tóm lại là rất là nhiều người gửi mail mỗi ngày tại sao họ lại đọc email của mình chưa hôm trước mọi người mọi người nhớ cái bài hôm trước không tức là nếu mà người ta à, trả cho mình một nghìn đô người ta sẵn sàng chi trả cái việc mua hàng của mình một nghìn đô thì người ta phải mất ít nhất là bao nhiêu tiếp cận cái bài viết của mình một đúng rồi anh rồi một một giờ đúng không thì chúng ta làm nào để cái tiêu đề của ta hấp dẫn để họ chịu đọc cái bài viết của mình ấy. thì làm thế nào để cái tiêu đề hấp dẫn cách số 1 đó là như ờ, là là chúng ta viết giống như đang nói chuyện với họ đang nói chuyện giống như kiểu đang nói chuyện vậy đó giống như kiểu đang nói chuyện đang kể chuyện đang nói chuyện với bạn mình mình viết giống như kiểu đang nói chuyện vậy đó biết như đang nói chuyện nha mọi người viết xuống đi hoặc là chúng ta gây sự tò mò có những cái bài người ta chỉ viết được một nửa câu thôi thì cái gì đó và cái kết <laughs> chủ tịch <laughs> chủ tịch uh, giả lao công và cái kết <laughs> kiểu vậy cái video thì ngày xưa anh hay xem lắm ờ, video... ờ, cái gì đó và cái kết người ta làm như vậy cho gây sự tò mò thôi nhớ phải gây sự tò mò ha hoặc là à, chủ tịch ờ, đóng giả làm bảo vệ này xong rồi à, cuối cùng rồi. là cái câu kết là cuối cùng này trốn và cái kết bây giờ trên đó là trốn corona và cái kết hay là tưởng tưởng kiếm uh, ờ, 10.000 đô một tháng ai ngờ chấm ba chấm <laughs> dạ à, thì tóm lại á là chúng ta làm cái tiêu đề của mình nó hấp dẫn lắm tiêu đề nó chiếm tỷ lệ rất cao trong việc đọc nên mọi người lưu ý là tất cả các bài content của mình mình ở ờ, lúc mà mình nghĩ khó nhất là mình nghĩ cái tiêu đề cái ờ, ý thứ ba đó là có sự chi tiết chi tiết vô À, giảm giá pin S coupon Clipbank đến 400 đô mọi người thấy không phải có cái cái cái gì đó nó cụ thể 400 đô vô thứ nhất là chi tiết mà cái này nó còn ảnh hưởng tới cái tử vị cảm xúc đó là về tiền bạc nữa hoặc là chúng ta biết về uh, à, 3.379 đô sau 2 tháng 10 ngày dẫn thân vào Clipbank nói chung là phải chi tiết cụ thể ra hoặc là chúng ta biết đó là uh, ngày 29 tháng 2 4 năm nữa tóm lại là chúng ta phải viết chi tiết đến mức là ngày ngày hôm qua khi tôi đang ở sân bay hoặc là chúng ta viết cái tiêu đề nó cho người ta tưởng tượng trong đầu là nó chi tiết như vậy đấy đừng có viết chung chung quá đừng có viết chung chung theo kiểu là uh, những điều cần tránh khi làm affiliate marketing mà chúng ta phải viết ra là bốn điều cần tránh hay là năm điều cần tránh hay 10 điều cần tránh trong affiliate marketing chứ không phải là những điều cần tránh đó. chúng ta phải biết chi tiết ra cụ thể ra tập trung hai thường thôi thấy nó lộn xộn đâu mất vậy ai mới mới đi vậy chị Loan hả một hai ba bốn năm <laughs> <laughs> ai cho thế vậy rồi tiếp rồi có kết quả tức thời có kết quả tức thời ví dụ bạn sẽ có được 100 đô sau khi đọc thư này bạn sẽ có được 5.000 đô mỗi tháng sau khi đọc thư này tức là bạn sẽ được uh, uh, bạn sẽ có thu nhập uh, ờ, 2.000 đô mỗi tháng sau khi làm điều này thế là bạn có thể bạn sẽ uh, giống như kiểu là bạn sẽ bị sốc khi đọc lá thư này hoặc là con của bạn sẽ trở nên ngoan ngoãn khi bạn uh, làm điều này hot gọi là hot các bạn ngay tức thời hoặc là chúng ta dùng những cái từ ví dụ như là cảnh báo dùng từ đặc biệt ví dụ cảnh báo hoặc là đừng đọc thư này nếu chấm ba chấm theo kiểu vậy đó tóm lại thì sẽ có 6 loại 6, 6 loại headline 6 cái loại tiêu đề sau thứ nhất đó là how to làm thế nào để ví dụ chúng ta viết cái tiêu đề ở trên youtube có 6 loại headline ha có 6 loại tiêu đề thứ nhất là làm thế nào để chấm ba chấm làm thế nào để tạo Bing Ads account làm thế nào để tạo tài khoản ClickBank làm thế nào để tài khoản Payoneer làm thế nào để trở nên giàu có làm thế nào để trở nên à, tự do làm thế nào để uh, ờ, nghĩa quay trở lại vân vân cũng lại là làm thế nào để cái số 2 đó là nó nó là một cái tin mới động trời động đất đó nói chung là một cái tin mới tin sốt dẻo tin mới kiểu vậy cái tiêu đề mới hot hot hot hay là cái kiểu như là à, uh, theo kiểu là một sự thật gây sốc hay là uh, mới hôm nay mới phát hiện ra một cái uh, phương pháp uh, có thể kiếm tiền ngay tại nhà dành cho mẹ bỉm sữa hay là cái gì đó đó nó nó nó hot và và và và sốt dẻo ấy cái số 3 loại thứ ba đó là lời cảm nhận lời cảm nhận giống như kiểu testimonial hay là kết quả học viên hay là kết quả của khách hàng hay là những cái thành quả của khách hàng là lời cảm nhận tiếng anh là testimonial hoặc là có thể ví dụ mình viết tiếng anh đấy viết những cái bài về ờ, bệnh tiểu đường nào chúng ta viết đã có một ngàn bệnh hoặc là có một ngàn không trăm mười một bệnh nhân khỏi bây giờ đến lượt bạn hay đã có à, hai ngàn một trăm bốn mươi sáu người thử và có kết quả tốt bây giờ đến lượt bạn bạn có muốn là người tiếp theo hay không hay đã có ờ, ba trăm năm mươi người đạt mục tiêu uh, thu nhập bạn có muốn trở thành một người tiếp theo hay không lại thế là uh, cái lời uh, lời cảm nhận ấy, lời lời cảm nhận testimonial nữa đấy rồi cái số 4 là một bài test một bài kiểm tra test bài kiểm tra ví dụ đơn giản bạn thấy tôi là người như thế nào hai chấm số 1 hiền lành dễ thương số 2 mặt thái ghét số 3 <laughs> số 3 gian manh số 4 là sinh dạ đó đại khái là những cái bài test như vậy đó để tạo sự tương tác à, số 5 đặt câu hỏi cái tiêu đề đặt câu hỏi ha bạn có biết tôi đã thất bại bao nhiêu lần hay không bạn có biết một người nào đó đã như thế nào đó hay không tóm lại là đặt câu hỏi ha là cô hỏi một cái nội dung gì mà nó liên quan tới cái chủ đề mình muốn viết ấy. mình kiếm cái câu hỏi mình tìm cách đặt câu hỏi sao cho nó phù hợp bạn có biết John đã thất bại bao nhiêu lần hay không số 6 là headline số 6 là cảnh báo bạn sẽ bị nhiễm virus corona nếu không làm điều này đánh vào nỗi sợ Mời các bạn tham gia vào cộng đồng Set Laptop lên và đi bằng cách like fanpage Set Laptop lên và đi và tham gia vào group vào đội nhóm Set Laptop lên và đi để chúng ta cùng nhau tạo xây dựng phong cách sống tự do làm việc chỉ với một chiếc laptop và có thể là làm việc bất cứ đâu chỉ với à, một chiếc laptop ngồi Việt Nam có thể bán hàng bên kia bán cầu ha Mai Thanh Bay và trang và group cùng cộng đồng Artilas hàng đầu Việt Nam hiện nay ha